Xin kính chào quý vị và các bạn. À, vâng, Chí Quyền lại tiếp tục đồng hành cùng uh, quý vị và các bạn trong chương trình du xuân đầu năm tại chùa Ba Vàng. Hiện tại thì uh, Chí Quyền đang đứng ở tại uh, khu vực vườn xuân tâm linh của chùa Ba Vàng và ngày hôm nay thì Chí Quyền xin được uh, giới thiệu với quý vị uh, những điều đặc biệt ở tại nơi đây, nơi mà quý thầy uh, hướng tới đó chính là hướng tới vườn tâm của chính các Phật tử khi đi ờ, lên chùa Ba Vàng để hành hương lễ Phật. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ờ, đằng sau lưng của Trí Quyền đây là khu vực mà ờ, mỗi người sẽ xin cho mình một tấm thẻ đầu năm. Trong tấm thẻ này thì chính là những lời trích trong các kinh của Phật mà quý thầy đã dùng phương tiện để từ đó mà giúp cho mỗi một Phật tử có thêm được lời Phật dạy cho cả một năm khi quý vị và uh, Phật tử ờ, hành hương về chùa hành hương lễ Phật thì có thể là ờ, lên khu vực vườn xuân Tâm Linh để chiêm bái cảnh sắc ở nơi đây giống như là chính quyền nghe thấy nhiều người nói rằng đây chính như là Tây Phương Cực Lạc vậy và ở đây thì quý thầy đã bài trí bài khấn rất là lớn để quý vị có thể đứng từ xa cũng có thể khấn ừ, bài bạch được vâng đây ạ xin mời quý vị cùng xin mời chị, quý vị cùng uh, uh, xem xa xa kia là chính là bài khấn để uh, xin lời uh, Phật dạy. Uh, thưa quý vị, uh, chắc hẳn là lúc này thì quý vị đang uh, quây quần bên gia đình, bên mâm cơm hay là quý vị đang uh, đi chơi du xuân cùng bạn bè hay là đang hát karaoke ở nhà thì chúng ta hãy cùng uh, dừng lại để chúng ta cùng tham quan một chút tại uh, vườn xuân tâm linh của chùa Ba Vàng xem là có điều gì đặc biệt hay không. Vâng, xin mời quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, à, sau khi mà quý vị à, Phật tử à, cùng du khách thập phương đến chùa Ba Vàng tham quan à, ở sân chính điện, sau đó thì lên à, à, chính điện tầng 2 để vào à, ban Tam Bảo lễ Phật xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đi lên nhà thờ tổ và cuối cùng thì chúng ta sẽ dừng chân ở tại à, à vườn xuân tâm linh của chùa Ba Vàng. Vâng, thì uh, sau khi mà uh, quý vị uh, cũng thấy là uh, ở đây có rất là nhiều các Phật tử uh, giúp thẻ đầu năm À, chào anh đã. Dạ. à, <laughs> không biết là anh đã rút cho mình một à, lá thẻ đầu năm chưa em rút rồi em vâng à, anh à, rút thì à, anh rút được à, thẻ số mấy ạ anh có thể cho em được xem được không hôm nay đi chơi em nói nhiều em À hôm nọ anh rút rồi à? Thế bây giờ chắc là để ở nhà đúng không ạ? Và dạ. anh thấy là Phật dạy có đúng không ạ? Dạ, à, vâng. Thế thì uh, đây là lần thứ mấy anh đến chùa Ba Vàng? Em đến nhiều lắm rồi. Anh ở đâu ạ? Em ở bên à, Thủy Nguyên Hải Phòng. À Thủy Nguyên Hải Phòng. Thì anh thấy năm nay uh, uh, quý thầy trang trí ở chùa Ba Vàng anh cảm nhận thấy có khác so với mọi năm? Khác, đẹp. Đẹp hơn. Vâng. Ờ, mỗi năm ờ, đẹp một khác. Mỗi năm đẹp mỗi khác. Vâng và anh à, có chắc là mình sẽ quay trở lại đây nhiều lần không? Có. Vâng. <laughs> em bên Thủy Nguyên gần đâu anh. Vâng. Thế thì em à, cũng chúc anh là có một uh, chuyến uh, du lịch hành hương trên uh, uh, mảnh đất ba vàng linh thiêng như thế này thì uh, chúc anh uh, có nhiều tài lộc trong một năm mới. Vâng, vâng cảm ơn anh nhé. Vâng. vâng. <laughs> Vâng thưa quý vị, thì ờ, chính quyền sẽ xin được phỏng vấn một vị ờ, khách ừ, đang rút thẻ ở trong này. Xin mời quý vị. À, chị rút được thẻ số bao nhiêu đấy ạ? Em 47. 47, vâng. Đây là lời Phật dạy gì đấy chị? Đây em đang Bạn, Lúc cần vui thay, sống biết đủ vui thay, bạn nên giúp đỡ mọi người đừng nghĩ đến sự thiệt thòi thì bạn sẽ được lợi ích đúng không ạ vâng lời phật dạy rất là ý nghĩa đúng không vâng bên kia là gì ạ núi không vòng thì đường phải uốn đường không uốn thì người phải đổi người không đổi thì tâm phải chuyển. <laughs> vâng à, em nghĩ rằng là trong à, đây thì mỗi lời phật dạy đều rất là có ý nghĩa à, và chúng ta cứ về chúng ta sẽ đọc đi đọc lại thì uh, chúng ta sẽ hiểu dần dần. Em sẽ cầm luôn cái thẻ này về Đúng rồi. Đúng rồi, mình sẽ cầm luôn. Dạ. Và đi về thì uh, trong cả một năm đó khi mà chị làm việc hay là chị uh, làm bất cứ một cái việc gì đó, chị có thể mang ra. Chị mang ra để chị đọc đi đọc lại. Đấy, để mình áp dụng đúng rồi mình áp dụng lời Phật dạy vào trong chính cái công việc và cuộc sống hàng ngày của mình để uh, uh, mình có thể là thực hiện đúng ở đây thì sẽ đem lại được lợi ích cho bản thân cảm ơn. Vâng, vâng, Cảm ơn các chị ạ. Và chúc các chị uh, du xuân được vui vẻ nhé. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, uh, thật sự thì uh, lời Phật dạy rất là đúng và ý nghĩa. Tuy nhiên rằng là đôi khi khi mà đọc lời Phật dạy ở đây thì quý vị không thể nào mà hiểu hết ngay được mà chúng ta cần phải suy ngẫm trong cả một năm những cái sự việc diễn ra trong cả một năm đó mỗi lần chúng ta có công việc thì chúng ta nên bỏ ra đọc đi đọc lại và ngẫm à, chính quyền chắc chắn rằng là lời Phật dạy sẽ rất là thấm thía à, đối với mỗi người à, bản thân chính quyền cũng như vậy vâng kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi thì quý vị và các bạn đã à, lắng nghe những chia sẻ những cảm xúc của các Phật tử à, đi à, du xuân tại chùa Ba Vàng và những Phật tử đã lên khu vực vườn xuân tâm linh để xin cho mình lời Phật dạy và mọi người đều thấy rất là đúng đối với à, cá nhân của mình uh, chính quyền xin phép được khép lại chương trình tại đây. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem những chương trình kế tiếp được phát sóng trên uh, trang uh, fanpage của Chùa Ba Vàng. Xin chào và hẹn gặp lại.